Các em sinh viên và các bạn thân mến Bộ hôm trước tôi đang ờ, dạy các bạn với phần tiếp theo phần login và uh, sign up Thế thì uh, trong phần trước chúng ta đã làm đến cái phần tức là chúng ta sign up rồi và chúng ta sử dụng tất cả controller này đều sử dụng chung với mô đồ là lock in sinh viên thì trong lock in sinh trong lock in uh, model log in này thì chúng ta thấy này gồm có add user delete user file user thì add user chúng ta dùng rồi thì nó có màu sáng này còn không có thì nó màu tối thì cũng tùy theo từng ứng dụng mà nó hiện lên thôi cái này không quan trọng nhưng chúng ta hiểu là đây nó cùng chung đấy Vậy thì ở trong phần size up này à, ờ, size up này thầy bổ sung cho các bạn là value Bằng uh, nam nhé Đấy. Option Value Cái này các bạn uh, chọn cho thầy là Female male và female là nam và nữ thì chúng khi mà chúng ta sai ép vào nó sẽ hiện ra với tên là user set user user sex Đấy, chúng ta nhìn này thấy nhá Đó. rồi chúng ta bật cái này lên sau chúng ta kết nối vào Đó. thì chúng ta nhìn thấy là quản lý điểm sinh viên này đây user sex đúng không Đó. Thì bây giờ chúng ta thử xem user nhé Đó, nó chưa có mail và female đây hai cái này thì sẵn thế thôi nào bây giờ chúng ta sẽ xóa anh này đi Đó rồi bây giờ chúng ta thêm nhá các bạn nhìn thêm này rồi localhost rồi đăng nhập đăng nhập thì ta chưa có đặt vào site có là email là lê lê thị hoa a còn vừa gmail.com password là hoa 1 2 3 4 5 6 7 8 first name là hoa last name là lê Đó. cái này à, các bạn cho chữ tiếng việt rồi nhé chúng ta cho tiếng việt vào xong lên giới tính em chọn là nữ ừ. rồi size up ngon rồi Đó. Thì bây giờ chúng ta thử xem này đây phim mèo được hiện ra luôn Đấy, và password nó đã mã hóa rồi mã hóa thành dãy văn bản này rồi à, không thể ai biết được mật khẩu như nào cả các bạn chú ý cho thầy nhé cái này cũng giống như là chọn ờ, ta cho value bằng mail ở ờ, cùng có hai hai cái lựa chọn với cái select là name là bằng user sex còn lựa chọn option là male và female các bạn chú ý chọn lựa chọn này cho thầy được chưa đấy đấy là xong phần sign up bây giờ để sang phần login à, login thế là ở login của chúng ta thì chúng ta đã vào ở ờ, cái form tên là login đây Đấy, chúng ta kiểm tra nhá rồi action chúng ta chưa cho vào cái gì đúng không rồi ok rồi, chúng ta mới kiểm tra là mật khẩu này name này và email đúng chưa đó bây giờ chúng ta phải xem phần login của chúng ta rồi login bây giờ chúng ta sẽ kiểm chứng nó xem nó chạy ra sao để thầy uh, chúng ta khi mà chúng ta post cái uh, login vào thì nó phải ra một cái kiểm chứng rồi bây giờ các bạn uh, tạo cho thầy một cái uh, controller ở trên này nhé chúng ta sẽ tạo trong phần đăng nhập đăng ký rồi về đăng nhập đó rồi login rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thầy một cái gọi là kiểm chứng các bạn ghi cho thầy public function kiểm chứng of alters đấy cái cái từ đấy là các bạn nhớ nhá yêu thầy viết tắt thôi kiểm chứng à, cái này thì chúng ta ghi là kiểm duyệt xem phải user đăng ký không Đó. bạn chú ý cái này nhé khi chúng ta ghi một cái ờ, từ ghi chú chúng ta có hai gạch này rồi bây giờ chúng ta sẽ sẽ tạo cho thầy một cái ờ, tạo cho thầy một cái bảng ờ, các bạn ghi cho thầy data data ở đây nha Bảng thứ nhất là một cái key của chúng ta key của bảng hay còn gọi là bảng phần thứ đầu tiên là email address được chưa cái này các bạn vào bằng cho thầy bằng zip request Đấy, để lấy cái form cho sang các bạn nhớ nhé để lấy cái form nó sang à, ờ, và vâng, chúng ta ghép va ghép va được hoặc ghép cốt được các bạn tùy ghép cốt Đấy. thì post cái form cái lên thì chúng ta có, có là email e Đấy. data bây giờ chúng ta sang phần mật khẩu nhận nhận cái phần login vào user password nha yeah. cái này các bạn bằng zip request Đấy, cái thầy làm như thế này được không sao vẫn là đẹp đúng không làm kiểu kia cũng được nghĩa là các bạn cho mảng Ờ, từng cái ta nhận bảng vào từng phần tử một cũng được hoặc là các bạn dùng mũi tên các bạn trỏ sang cũng được đấy thì các bạn ở đây là chọn là user password các bạn chọn đây và các bạn thêm cho thầy chữ này là md5 nhé à, cái hàm MD5 này nó hay chỗ là nó kiểm tra xuôi ngược đều được hết à, các bạn được chưa nhớ chưa rồi nha xong cho thầy ngon lành bây giờ validation là mới dùng zip à, validation các bạn chọn cho thầy một cái này nữa là set rule zero là hàm kiểm tra hợp lệ hay không nhá các bạn hiểu chưa ta kiểm tra nhiều phần tử chúng ta chọn này Đấy, và trong này chúng ta cho một cái mảng phần tử nó kiểm tra một mảng luôn Đó. các bạn ghi cho thầy là đồng phần tử thứ nhất là y nào address hai phần hai cái này đúng không email address đúng rồi tức là chúng ta phải những cái này nó phải giống như đây đó nó phải đúng cái tên của này để nó nhập vào trong tương tự như vậy thì khi truyền trong form thì cũng phải như vậy ta đang truyền từ uh, login form login ở đây này ở sai login lên này à, và cái này nó nhận này rồi bây giờ nhá chúng ta đang xây dựng bây giờ thầy viết như này mũi tên đấy, có hai kiểu một kiểu là nhận từng này một kiểu là như này thì đây là kiểu này thầy truyền luôn vào trong là một cái ờ, hình ờ, móc vuông coi như là một cái mảng và đúng nó là một cái mảng thật di quai nhá nên là di quai đó phẩy rồi user bát thuốc Đấy, cái này chúng ta cũng đi qua chúng ta uh, thêm một cái nữa là min min len min nhá chiều dài tối thiểu chúng ta phải cho là bốn ký tự à. các bạn viết tiếp này Vâng rồi tức là cái này là cái kiểm duyệt đây, đây validation này nó kiểm tra này nhá rồi bây giờ chúng ta mới uh, lập hàm if nếu cái kiểm duyệt lát nữa chúng ta sẽ đẩy lên rồi chúng ta cứ xây dựng nó đã nếu zip validation run run là chạy cái này đúng không run là chạy cái nhóm kia đấy truyền data vào data là cái mảng này để truyền vào đây được chưa mà nó bằng phô bằng phô nhá thì đây nếu rigid của cái này như thường đây nếu nó chạy đúng cái mảng này mà nó kiểm tra thấy email hợp lệ này mật khẩu hợp lệ này nếu nó kiểm tra vào vòng phô tức là bằng sai thì nó sẽ làm cái gì bắt nhập lại đúng không thì chúng ta ghi là à, chúng ta sẽ ghi là như sau id còn chúng ta ghi là return view này return view của các em là login thì chúng ta phải ghi là quản lý điểm rồi đến vào login nếu không thì mới nhận à, bây giờ chúng ta mới làm ở trong cái, cái vòng đúng nếu sai thì phải vào lại login nếu đúng nha nếu đúng thì các bạn ờ, làm cho thầy như sau bây giờ chúng ta mới dùng mô đồ nhá chúng ta kiểm tra này Đấy, được ở đến đây rồi bây giờ thầy mình quay về mô đồ xem nào thầy kiểm tra nhé à, bằng ID bằng ID bây giờ chúng ta kiểm tra xem là uh, tên tên và email và mật khẩu có đúng không email mật khẩu đúng không nhá bây giờ thầy xây dựng một cái hàm ở trong mô đồ đây cái này các em bổ sung cho thầy vào cái mô đồ public function so sánh so sánh email à, đấy, à, đánh hàng luôn này luôn cho nó thì cho nó hoành tráng đúng không đó chúng ta ghi data so sánh xem nó có đúng không nhá rồi nếu mà nó bằng thì có nghĩa nó sẽ trả về đúng không rồi được rồi thì bây giờ thầy à, thầy viết câu lệnh như sau SQL bằng SQL ừ. select sound from user where where email uh, user email đúng không email address và user password email address bằng các bạn cho thầy chữ hỏi chấm đi nhé em user password cho thầy chữ này nhé rồi Đấy, bây giờ chúng ta sẽ truyền vào đúng không các em truyền vào thì chúng ta sẽ có là query thế này cái từ khóa này các cột phải đúng các em nhé sai là không được và khi nó bằng như hai cái này như thế rồi thì bây giờ chúng ta mới di tơn query chúng ta cho đây là get result trả về rồi thế xong bây giờ được cái này rồi thầy mới quay về đăng nhập nha thầy mới lấy cái kết quả này thầy gọi là user kết quả nếu mà search thấy cái người này đã đang sai up rồi nếu search lấy thấy người này sai up rồi thì chúng ta phải search bằng lệnh zip đúng không gọi cái chỗ login model ra đấy rồi chúng ta phục nó vào đây login model đây đấy của cái model đã gọi ra trong controller thì nó bằng là gì thì uh, à, team ta sẽ loại lúc lấy hàm chúng ta là mình thì nhỉ mô độ so sánh đúng không Ồ, có mỗi từ so sánh thôi mà thầy thầy là không tìm so sánh Đó. lúc này chúng ta chỉ truyền hai thằng kia vào thằng này thì bằng đây đúng không vậy chúng ta ghi là ta ta email trước ngon là một, một đây là một phần thử đầu tiên nhé phần thử thứ hai data user password đúng không đó đây nếu if if mà cao tức là hàm đếm hàm đếm cái ờ, user kết quả này nha nếu mà nó đếm lớn hơn bằng gì lớn hơn bằng không lớn hơn không tức là lớn là có cái người đăng ký rồi đó nếu hàm cao mà lớn hơn không thì nó làm gì bây giờ ta tạm dừng đến đây đã để chúng ta kiểm tra kết quả eco à, thầy hiện ra một chữ là eco nhé người này đăng ký rồi người này sai up rồi Đó, cần làm đến đây rồi rồi bây giờ nhá hàm này hàm kiểm chứng này ta copy cái này vào đây các em đưa về phần size up trong view à login trong view đây action vào đây các em cho đây nhé rồi tiếp theo là đăng nhập phần trước nó là đăng nhập rồi tiếp theo lần trước nữa thầy đi lùi lên là quản lý điểm Đó. rồi quản lý điểm rồi thì bây giờ đến index PHP rồi bây giờ các em đến cho thầy cái phần này Đó. Đây bay này index quản lý điểm đăng nhập à, và kiểm kiểm kiểm duyệt đúng không rồi thì chúng ta sẽ copy cái này vào giao router copy vào giao router để lấy cái đường dẫn đăng ký đường dẫn đây ừ. thì chúng ta sẽ có là đang cái thêm chiếc này rồi bây giờ chúng ta thử xem lại nhé login rồi đã nhập rồi đây rồi ờ, người này sai rồi nhá nào bây giờ chúng ta bạn ờ, lên hoa đúng không เลยนรือพามันทำลาพาหมดอายเราทั้งสวรรค được rồi đến đây rồi ngon rồi các em ạ Đấy. rồi bây giờ để thầy uh, kiểm tra lại nhé đến đây rồi rồi đến năm rồi Đấy, yêu cầu là mật khẩu này user password này ZDB à chỗ này sai chỗ sai chỗ truyền vào đấy em nhé sai chỗ truyền vào đấy sai chỗ truyền vào chỗ này chỗ này đúng bạn là sửa chỗ này nhé chúng ta sửa sang chỗ này đi, xem phần view à. tốt nhất là thầy không dùng cái này nữa thầy dùng cái này là làm sai chỗ viết đúng không rồi bây giờ chúng ta lên nhé à, lô của cường a nào chấm com mật khẩu cường một hai ba bốn năm sáu xem có hai đồng chí này vào được không đồng chí cường này một hai ba bốn năm sáu bây giờ thầy xóa bạn này đi thầy làm lại một bạn mới chúng ta phải có sự thử ok bây giờ chúng ta sẽ so sánh Đấy. hàm so sánh nhá 어. 대 가운데나 대 넣은 sognante ta cho hỏi hai hai chỗ à cái này cái em à, luôn này thầy chậm quá Đó. email email đây truyền vào đây nhá này truyền vào đây pass đây đúng thế là đúng rồi đó email address email address email address user password rồi ok Không. đây nhá rồi rồi ta cứ giữ nguyên nó ở đây bây giờ ta vòng lên trên ta xem phần ăn nhập của chúng ta rồi để lại lấy đưa hẳn cái này vào đưa luôn hai cái này vào không có thông qua mảng mảng ở đây để kiểm tra thôi mình đưa thông vào đây luôn thì bây giờ ta sẽ kiểm tra cái phần login xem view của nó thì nào 0 1 2 3 4 đúng rồi Đấy. hai cái này là đúng rồi đây rồi 39 dòng 39 dòng 39 đây giờ password password email access à cái này select from select from user where where where where Rồi thầy làm lại cái này cho nó đơn giản hóa lên một chút đó, thầy chọn cái này là data đi data chọn lại nhé vì phía kia nó có thể là do cái cấu trúc của nó khác với SQL nguyên thủy thầy để data như này thầy chọn là ờ, thầy chọn là kết quả đẳng zip uh, zip dd um, table zip table đưa nó vào trong luôn bằng table này table get gateway data kết quả đây hàm này nó đẹp hơn cái hàm trên một chút Đó. so sánh email password vào thế thì chúng ta lên trên này trong phần đăng nhập thì các bạn để nguyên cái này xóa là gì hai cái này là kiểm tra thôi Đấy, các bạn cho luôn cái này vào bảng cho thôi đó hộp nó đi cho thầy nha yeah. rồi các bạn thì cho chỗ này là data rồi giờ chúng ta thử lại nhé sau khi mà cái hàm so sánh ờ, so sánh đây ở trong cái model này các bạn chỉ cần viết gọn như này thôi kết quả bằng zip table get where data kết quả bằng get result thay là mình viết hàm câu select này select này thì mình viết như này rồi nó truyền bản vào ra Đấy. truyền bản cho chúng ta là gateway như vậy vậy thì chúng ta nên đăng nhập chúng ta thấy là thầy mới bắt đầu là người này có rồi nha ok bây giờ chúng ta thử xem nào bây giờ cường thành công a còng gmail com mật khẩu không một hai ba bốn login người này sai rồi đấy ta phải dùng cái lệnh này nó mới ra được đúng các em rồi dùng cái lệnh lệnh đây rồi thì bây giờ nhá sai ấp rồi thì phải làm như nào đó, nếu kết quả nó này sai up rồi bây giờ ta mới làm section cả lớp chú ý cho thầy ta có này section ở trên này là chúng ta đang biến section đây đúng không rồi chúng ta mới làm một cái biến như sau biến bảng nhá section đây là biến mảng để nó lấy luôn tất cả các giá trị bằng a dây Đó. a dây nhá a dây là gồm có những cái gì để các em chú ý cho thầy này Đấy, ta sẽ lấy luôn nhé đây là kết quả này kết quả đây cái này anh em nó được kết quả rồi tên họ tên rồi đấy lấy vào đây anh em ví dụ đây các em sẽ cho vào đây nhé các em bằng một mảng vuông cũng được thích thì chúng ta để mảng vuông cho đẹp chúng ta sẽ có này biến section là login thầy có một cái biến nữa là bằng chu nhá cái này là để cho section nó đúng này thứ hai nữa là username Đó. thì chúng ta lấy bằng first name thôi Đó. thầy làm cái bảng section làm riêng nghĩa là cái này chúng ta không có trước mà chúng ta tự làm ra rồi chúng ta tiếp tục ở đây là bằng đây user kết quả không thì các em cho thầy là first name Đó, là tên trước đây bây giờ first name là hoàng nhé hoặc công ok Đó, kết quả first Đó username này kết bằng user first name này rồi tiếp tục à, bây giờ id id thì thôi chúng ta có thể như vậy thôi chúng ta có là vai trò các bạn như vai trò Đấy, thì bằng cái gì bằng user kết quả phần tử số 0 là để cho nó có hàng một thôi vì nó có một hàng thì phần tử không thôi cái này thầy bằng do uh, Đấy. first name first name rồi nha yeah. tên này rô này là cái vai trò Đấy của chúng ta là mạng của chúng ta đến đây hai cái này là hai cái ngoặc đóng tí ít rồi bây giờ thầy mới đặt section anh này tên là công vai trò là quản lý đúng không id thì thôi id chúng ta không cần Đó. rồi chúng ta mới ghi là zip bây giờ ta đặt section nhé section section đây đây cái nguyên này này đây nguyên mà nó chọn vào section tab này section bằng config service section này đấy bây giờ chúng ta mới thì set và cả cái bảng này set ta lấy cái bảng đặt vào trong này thế là từ đây nó ghi tên này rồi Đấy. và ta trả về menu chính nhá trả về menu chính login bằng chu first name vai trò có nghĩa là có ba cái biến login chu user vai trò bây giờ ta mới cho nó về return Z direct đó rồi bây giờ thầy cho đường dẫn nữa đường bằng đây đây u dừng rồi bây giờ chúng ta lại trả về cái cái đầu tiên tức là cái về cái hàm về cái đây này home này index ta trả về home nhé rồi chúng ta vào router chúng ta xem in đây home trả về welcome ừ. đây trả về welcome trả về đây và bây giờ ta sẽ làm cho một cái biến nó ở à, một chữ nó hiện lên là đồng cái này đã lắp on ở góc này hay góc này cũng được nhá Đấy, ta cho nó hiện lên một, một phát như thế Đó. bây giờ chúng ta sẽ cho hiện lên nhé Đây, welcome trả về trả về trang chủ rồi thế bây giờ ta mới uh, điều khiển nó này gồm section là chúng ta nhớ nhá gồm tất cả ở đây là login đúng này username này và vai trò này đó thế bây giờ thầy mới uh, ngược lại phần phần phần uh, home view home đây welcome để cho bạn welcome nhé để cho bạn này login chỗ này đi trong cái pht này để khi nó ra nó cho nó vui để ghi cái này ra cho nó vui nhé Ờ. thế thì khi mà chúng ta thấy kiểm tra nó là bằng xét này rồi thì chúng ta mới đến chúng ta lấy nó ra lấy nó ra bằng cách là ta sẽ phải làm thêm một vài việc nữa đấy thầy sẽ cho hiện vào đây và các bạn thấy là khi mà chúng ta đăng nhập login rồi thì à, biến session nó sẽ xuyên qua các trang vậy thì trong controller của cái hôm này chúng ta sẽ khai báo cho thầy các biến sau khai báo cho thầy um, à, u này nhá uh, coordinate coordinate này xong tiếp theo là http này các bạn cho chữ ờ, Zcon interface Đấy, chấm phẩy view này trong cái hôm nhá trong cái controller của hôm đấy coordinator ừ. http chúng ta cho là request interface rồi các em khai cho thầy mình session trong đây à, à, public ở trang nào chúng ta làm một controller nào thì chúng ta đều phải có thế public public Đấy. trong uh, phần contract ở cái này chưa có contract đúng không chúng ta ghi cho thầy public contract function Đó. các bạn xóa hai cái này đi cho thầy nha xóa cái này đi tức là ta đã ta đã đặt section xong rồi bây giờ ta chỉ cần đặt vào đây thôi ta có zip khai báo section bằng config tiếp theo là service tiếp theo là section head là xong rồi section start lên zip section khởi động nha đó xong section nó lên rồi ấy có nghĩa là nắm giữ cái biến của chúng ta khi mà bên này thì nó sẽ nắm giữ cái biến vừa xong rồi chúng ta tiếp là validation validation bằng config sorry hamper username là cái ờ, làm cái này ra không thừa nữa nhá cái này để nó hỗ trợ form Đó. rồi ta copy cái này sang cái này cho thầy copy sang phần phần phần đâm nhập này đâm nhập chúng ta vẫn chưa có helper helper đúng không đăng ký đăng ký có rồi rồi bây giờ chúng ta sang phần home đây session start ở đây đúng không thế vậy bây giờ thầy sẽ lấy ra thôi thầy sẽ lấy nha à, a này tên đó. nghĩa là tên của cái người mà được lấy ra thì thầy sẽ bằng zip session rồi tiếp theo get username đúng không đây cái chỗ mà chỗ đây ăn nhập username username a login bằng chủ username username của nó là gạch ngang tiếp tục này thầy uh, lại quay về đây xem nào login mừng chu vai trò sensor net đây thì các em thấy là cái kia nó chuyển sang Ayatama that's dạ, không thể sử dụng ở à, đây cái này phải một cái tên ok vai trò đó thì bây giờ mình mới truyền cái này sang Qualcomm xem nó như nào đúng các bạn khi mà ta lấy xong rồi ta phải truyền vào view Đấy, các bạn sẽ cho bảng này a à. đúng không rồi thì bây giờ thầy mới vào đây là chuyển sang get massive view nhé đây bây giờ qua con massive đây thầy cho chỗ này là họ tên xem nó có hiện ra không nhé Đấy, bây giờ chúng ta thử xem này đã ra rồi bây giờ ta ghi là eco Đấy. eco là người lock on là người đăng nhập bằng chùm nha chùm đúng chưa người đăng nhập là công vậy thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã làm đăng nhập lát nữa chúng ta lock out thì ta làm một cái nút lock out nếu nó đăng là chu thì nó sẽ là phô người đăng nhập cũng là công nó xuyên qua các trang có nghĩa là section này nó khởi tạo nắm giữ cái trang đấy rồi người đăng nhập lúc này là công rồi được lấy ra rồi thế bây giờ thầy mới cho là danh sách hồ sơ đây là của cả lớp nhưng sửa thì sửa chúng ta cần sửa thì chúng ta phải kiểm tra là người này có được và xem không đó nhá thì cái bài xem đây thì các bạn chỉ cần thêm cái này thôi thêm cho thầy một cái à, nữa là sửa danh sách đúng không hay là nhập điểm à. các em cho vào đây là nhập điểm hay nhập hồ sơ nhập hồ sơ rồi nhập hồ sơ thì chúng ta thấy là uh, cái giao tơ của chúng ta có sẵn rồi chúng ta chỉ cần là danh sách lớp vào đây thôi danh sách lớp là hiện danh sách danh sách đó thế bây giờ nhá chúng ta nhìn thấy này à, nhập hồ sơ đây ra đây bạn này tên là công là công nhưng mà người công này ấy, phải có vai trò là quản lý thì là mới vào được vai trò là quản lý mới vào được thế vai trò phải là đúng không vai trò bây giờ ta sẽ vào đây nhá ta sẽ cho bản công này một cái vai trò à, để cho là quản lý nhá vai trò là quản lý mới vào được thế thì chúng ta phải lập trình ở chỗ này ở ờ, vào cái chỗ ờ, gọi danh sách tức là chúng ta vào chỗ danh sách lớp Đấy. hiện danh sách đây từ chỗ này hiện danh sách này nha rồi các bạn vào chỗ hiện danh sách cho thầy ở cái phần trước đấy sâu ôn danh sách đó rồi các bạn phải vào hiện danh sách và các bạn kiểm tra cho thầy là nếu như uh, ờ, section của chúng ta mà bằng uh, bằng bằng bản công à, bằng quản lý thì mới vào được đấy nhà thầy gợi ý như thế nhá thì còn chỗ trên này của chúng ta là uh, bài sau chúng ta sẽ đặt đặt bản công đấy đấy hoặc là đây được ta sẽ có là biến vai trò này bằng this section nhé ít vai trò bằng quản lý đó nha thì thì chỗ này mới vào đây được tất cả cái này nó vào đây được Đó. Ờ, cắt vào đây Đó. nếu vai trò bằng quản lý thì vào nếu không thì lại chỉ về bật ra lại đúng không nếu không thì lại trả về đúng cái view đấy thì chúng ta lại vào nhận ngân sách đây chúng ta lại cho trả cái này copy em lại cho vào chỗ này nếu không thì lại về welcome thôi đúng chưa vai trò bằng ghép vai trò thì nó sẽ vào đó ở trên này chúng ta thế này quản lý độ ok bây giờ mình phải nhập lại nhé à, phải đăng nhập lại nó mới ra được đấy. bịt luôn đúng không không vào được vì lúc người ta chưa khởi động session là công danh sách thì vào nhưng mà anh công hồ sơ này là không được vậy ta tắt hết tất cả này đi để nó mất hết section đi rồi bây giờ chúng ta mới làm lại làm vào đây bây giờ thầy để các em nhìn nhá thầy làm ở bạn công này local hot public ok nhập hồ sơ danh sách hồ sơ đăng nhập rồi trạng thái là chu vẫn chưa xóa được cái section đúng không rồi bây giờ thầy à, xóa đây thầy sử dụng một cái trình duyệt khác nhé thầy dùng trình duyệt khác rồi thay vì hôm rồi à, buổi tới thầy sẽ à, lock out là nó sẽ mất thì thầy sẽ à, sử dụng cái việc là remove đi cái lock out đi bây giờ chúng ta section đi chúng ta sẽ ghi cho thầy là Đó. trạng thái chưa người đăng nhập là trạng thái không đúng không ở ta đăng nhập ghi là công a cộng gmail.com công một hai ba bốn login ngon rồi đúng không người đăng nhập là công chẳng hay là chu nhập hồ sơ Đấy, nhập hồ sơ này chưa vào danh sách hồ sơ được rồi nhập hồ sơ người này chưa vào được đúng không ta phải xem vai trò của họ bằng ra sao người là công nhé ta phải xem vai trò nếu vai trò bằng quản lý Đấy. Đấy, xem chỗ này là va đâm xem nó bằng một khoảng bao nhiêu nhé Đó, ngon rồi sẽ giải quyết khắc phục dần dần từng cái một và các bạn sẽ thấy là việc này hơi bị hay luôn đó nếu vai trò quản lý vai trò này kết quả Zoller bằng quan ly à, quan lý nếu vai trò vai trò đây rồi thầy thử xem chỗ này một phát là cái vai trò đúng rồi ra rồi công này quản lý này đó ra rồi igual sai ở vị trí nào không chim nữa này chim thầy cắt sâu lại cắt hai đầu cuối cắt khoảng trống hàm này là hàm cắt khoảng trống nếu nó bằng quản lý 第三。 nếu y tồn tại vai trò này Đấy, và vai trò bằng chữ quản lý ta đánh lỗi ở cái này nhá thôi bài à, này chúng ta học đến đây chúng ta thấy mệt rồi Đấy, chúng ta hiểu là đã lên trạng thái này và người đăng nhập bằng công bây giờ chỉ kiểm tra vai trò để chui vào hồ sơ thôi còn cái này thì không cần cái này ra luôn đúng không đó thì chỗ này chúng ta kiểm tra lại chỗ này à, bây giờ chỗ này thầy thử xem eco eco vai trò này nó nó, nó có còn xuất hiện không nha yeah. không thế bây giờ thầy sẽ chưa hiện ra bây giờ chúng ta sẽ ba đăng. xem section à section đây chưa khởi động ui rồi thầy nhầm rồi zip section section start đúng không phải khởi động đã chứ không khởi động thì làm sao mà nó có được đúng rồi rồi bây giờ chúng ta lại vào đây chúng ta đó quản lý rồi ra rồi ừ, đấy chúng ta rồi nó chưa khởi động nó vẫn dự biến cho phía trước vậy thì chúng ta sẽ cho vào đây ta bắt đầu mới xóa ra đi đấy các em thấy không chưa khởi động section mà cho vào là học đúng không rồi anh công này vai trò quản lý nhá rồi bây giờ này bộ ngon lành là người nghiệp là công vẫn chưa lock out đâu thầy chỉ làm lock out bây giờ lock out nó xóa luôn các biến này đi đấy, đấy. rồi này nhập hồ sơ so sánh cho đúng này nếu vai trò bằng quản lý tách ra tách người đi hồ sơ xem thì ngon sửa này rồi xong sửa rồi tức là anh công này quản lý anh vào được còn mọi người vào là không vào được người đăng nhập là công và anh quản lý đấy sau này chúng ta sẽ cho cái anh tổng đấy anh có thể gán vai trò cho từng người người quản lý vào được người nào không vào được có từng cấp từng cấp đó, các bạn hiểu chưa nhà đăng nhập này trạng thái là chu này người đăng nhập là công này mình có thể từ chu đây nếu chu thì ghi chữ trạng thái online đây bây giờ thầy ghi trong trong phần này nhá eco login à, thầy ghi này if ghi xem login đúng không and các em thì cần kiểm tra nếu nếu mà tồn tại login login mừng chu thì eco là chữ đăng nhập vậy thì chúng ta viết lại chỗ này ấn lại Đấy, trạng thái là đăng nhập người nhập người đăng nhập là công trạng thái đăng nhập ở đây hồ sơ là đây Đấy, vào được rồi tức là nó phải có cái session để nó kiểm tra Đấy, thì nhắc lại nhá phần uh, ờ, danh sách lớp căn nhà đây kiểm tra vai trò có đúng ở section không nếu anh đó đăng nhập là mình chu đây nó, nó vào đây nó chuyển qua welcome rồi nó sang nhé Đấy. rồi ngoài ra là nó trong cái hôm trong cái hôm thì nó lại ghép được cái này để truyền qua view view welcome để hiện lên đó ngoài ra trong cái danh sách danh sách lớp thì muốn vào được danh sách lớp là sửa điểm thì người đó phải là gì người đó phải là có một vai trò nè vào ờ, danh sách sửa điểm nhé vai trò đây muốn hiện được cái danh sách vào được thì nó phải có vai trò gắn vai trò này nếu vai trò bằng quản lý thì hiện ra danh sách lớp để sửa còn nếu không thì không phải vai trò quản lý chỉ là người xem thôi thì không vào được trang này đúng không các bạn đấy đấy nha thầy vừa xong ờ, một cái ờ, video cực kỳ khó thì cho các bạn thấy là chúng ta hiểu thế nào là section mà section thì phải khởi tạo đúng không phải là start đấy Ờ, còn các bạn làm bài tập lớn các bạn làm được đến đâu thì thầy chấm năng lực của các bạn đến đấy ờ, không bắt buộc các em phải học tất vì học tất nó sẽ là một cái vất vả các em các em học đến cái phần sửa là được tốt lắm rồi là thành công rồi đó rồi bây giờ thầy à, xá thầy